Máy số vẫn còn zin nguyên bản nhé thưa quý vị Tí nữa đi vào từng phần chi tiết chúng tôi giới thiệu thật kỹ Để cho quý khách hàng được biết Với cái sản phẩm này máy số vẫn còn zin nguyên bản luôn Máy đại chất luôn Xe chạy rất là bốc và chắc chắn Gầm của chiếc xe này cực kỳ là chắc chắn luôn Đấy, Không đâm đụng, không ngập nước Đấy là cái cam kết của chúng tôi với sản phẩm này Tên tư nhân, chính chủ Chúng tôi mua của chính chủ luôn Một chủ sử dụng từ đầu Một chủ sử dụng từ mới có thể nói là chiếc xe này đẹp từ trong ra ngoài luôn Đó Từ ngoại thất đến cái nội thất bên trong Tất cả đều còn rất là tươi mới Và với sản phẩm này Chúng tôi chỉ bán với giá là 245 triệu đồng Cho một chiếc xe Honda Civic sản xuất cuối năm 2008 Một chiếc xe à, phân khúc hạng C Đấy sản xuất ra để sánh ngang với các cái dòng xe như là Atit hay là với các dòng xe như là Mazda 6 đó, nhưng mà với cái dòng Honda này thì được rất nhiều người Việt tin dùng rồi tin dùng bởi vì cái chất lượng của nó cái độ bền bỉ Đấy, và điều đặc biệt nữa là nó tiết kiệm nhiên liệu thưa quý vị và tính đến thời điểm này thì chiếc xe này thì cũng giữ được một cái form dáng rất là thể thao trẻ trung và thời trang kể cả là cái nội thất bên trong cũng vậy quý vị nhá những chiếc xe Honda City đời mười mấy, mười bảy, mười tám bây giờ chưa chắc đã đẹp bằng con này luôn thưa quý vị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 Nước sơn cực kỳ là bóng bẩy, thân vỏ rất là căng Kể cả là các cái đường viền chỉ chạy dọc theo xe thì chúng ta thấy rất là sắc nét luôn Đấy 245 triệu Chỉ tương đương với một chiếc xe Vios đời lẻ 9 thôi thưa quý vị nha, Đời lẻ 9 lẻ 10 thôi Nhưng mà chúng ta đã sử dụng một chiếc xe Honda Civic kiểu dáng thì khác hẳn luôn thưa quý vị Đấy, Tính đến thời điểm này thì chiếc xe này à, Cái form dáng của nó thì nó chưa bị lỗi form đâu quý vị Đấy, Nhìn còn rất là đẹp luôn chạy trên đường vẫn thu hút rất là nhiều ánh nhìn của những người xung quanh luôn Đó. chúng tôi cam kết với quý vị là một chiếc xe rất là chất lượng luôn Đấy, cam kết bằng văn bản luôn đối với quý vị và mỗi một cái sản phẩm của chúng tôi thì chúng tôi thường tuyển rất là kỹ với những chiếc xe bị lỗi là chúng tôi uh, sẽ dù có rẻ đến đâu thì chúng tôi cũng sẽ không mua thưa quý vị Đấy. đẹp nhưng phải là đẹp thật sự cơ thì chúng tôi mới tuyển và vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe và quay thật kỹ chiếc xe Honda Civic này để quý vị và các bạn theo dõi. Còn bây giờ xin phép quý vị à, tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này thưa quý vị nhá. Trước hết tôi truyền tải cho quý vị cái mặt cabo của nó đây. Chúng ta thấy cái mặt cabo của nó nước sơn còn rất là bóng và khớp khít, không có dấu hiệu gì của sự đâm đụng đâu quý vị nhá. Đấy, mặt cabo này rất căng và không có bị cong vênh hay bị à, nứt vỡ gì đâu thưa quý vị. Cái đèn pha phía trước bên phụ đây vẫn là đèn pha zin theo xe từ đầu vẫn còn trong veo luôn như mới luôn các bác nhá Đấy. chính giữa là cái biểu tượng Honda và hai cái viền inox chạy à, sang hai bên Đấy, nhìn rất là thời trang và rất là trẻ trung thưa quý vị tên tư nhân một chủ sử dụng từ đầu biển rất là đẹp luôn các bác nhá 1338 Đó, rất là đẹp một chủ sử dụng từ đầu Đấy, kể cả là cái đèn pha bên lái này cũng vậy chúng ta thấy còn rất trong như mới luôn nhá không bị hoen ố hay là bị bạc màu hay bị nứt vỡ gì đâu kể cả là cái đèn gầm phía dưới này cũng vậy các bác nhìn rất là trong luôn quý vị một chiếc xe có thể nói chủ xe người ta đi rất là giữ ba đợt sốc thì khớp khít không có bị à, nứt vỡ hay bị đắp ma tiết nhiều đâu quý vị nhá đấy la răng chúng ta thấy vẫn là la răng xịn theo xe không à, bị phết phẩy sơn vào đây đâu quý vị một dàn lốp còn tám chín 90 phần trăm nha các bác nha đây lốp rất là đẹp luôn đấy khoang lốp thì cam kết với các bác là đấy chúng ta thấy cam kết với cứ khách hàng chúng ta thấy không bị mọt mục và sơn phủ gầm của nó vẫn còn rất là dày luôn chúng ta thấy phanh nhà BS và bây giờ là tôi quay cận cảnh đây nó được chủ nhân người ta bọc uh, cái uh, viền inox tay mở cửa inox về mưa rồi thân vỏ đây tôi quay cận cảnh để quý vị và các bạn theo dõi cái phía sườn xe bên lái chúng ta mới thấy cái độ chất của chiếc xe này như thế nào quý vị nhá không một vết gợn quý vị nhá điều đó chứng tỏ là không bị đắp matit và à, cái thân vỏ của nó còn rất là căng luôn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 đấy chúng ta thấy nước vẫn còn rất đẹp luôn không bị mọt mục một chút nào luôn đấy và bây giờ tiếp tục là cận cảnh từ phía sườn xe bên phải nhưng là ở phía sau à, chúng tôi <laughs> quay lên đấy, chúng thấy nước sơn của nó đẹp chưa thân vỏ căng đét luôn các bác tầm giá chỉ bằng một chiếc xe Kia Morning hay chỉ bằng một chiếc xe Vios đấy, rất là rẻ tiền thôi ờ, mà chúng ta đã sở hữu được một chiếc xe à, kiểu dáng đẹp như thế này đặc biệt nữa là siêu bền bỉ và siêu tiết kiệm nhiên liệu Đấy. Nội ngoại thất đẹp Nội thất của nó rất là trẻ trung nha các bạn nhé Đấy, cụm đèn hậu phía sau đây cũng còn trong veo luôn Không bị nứt vỡ hay bị he nố bạc màu gì đâu Đó. Đấy, cam lùi Rồi là camera giám sát hành trình Đầy đủ hết thưa quý vị Đó. Đây, tôi quay cả phía gầm xe để quý vị và các bạn xem luôn nha Đây, đấy, gầm xe đây, hai cái ốc kìa Vẫn còn sơn dấu luôn các bác nhá Đấy, vẫn còn sơn dấu luôn này Ốc bên lạnh như vậy đấy đến cái bô vẫn còn sáng trưng luôn các bác nhá đấy sáng trưng luôn đấy rất là đẹp luôn cho một chiếc xe đấy 245 triệu đèn hậu phía sau bên phụ đây quý vị cũng rất là đẹp luôn đấy, cái mặt la răng của phía sau đây cái gót khoang lốp phía bên phụ đây quý vị cũng còn zin luôn nha quý vị nhá đính tán của nhà sản xuất đây chưa bị một tí ma tít nào dính ở đây đây cái gót khoang lốp đây nên tôi đang chỉ tay đây cũng không có một vết mọt luôn các bác nhá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 tiện đây tôi quay cả hộp bu lê luôn quý vị nhá đây hộp bu lê của nó đây rất đẹp luôn và quay cả gầm cho quý vị và các bạn xem luôn đây gầm của nó đây ấy sáng choang chưa không có vết mọt chưa gầm sáng trưng chưa đó rất là đẹp luôn rất là kỹ cho quý khách hàng luôn mỗi một cái video của chúng tôi thì nó thường rất là dài nó dài khoảng hơn 20 phút cơ cũng rất là mong quý khách hàng rất nhiều người có ý kiến với tôi là tại sao quay dài như vậy nhưng mà phải quay dài như vậy phải kỹ như vậy thì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 Mặt tắp lô chúng ta nhìn qua chúng ta đã thấy chất lượng rồi Còn rất là mới luôn các bác nhé Kể cả phần nhựa màu kem bên dưới này luôn Đấy chủ nhân người ta đã bọc một bộ ghế da xịn Cực đẹp luôn Đúng kiểu của Honda Civic luôn quý vị nhá Đó một bộ ghế da xịn Cực kỳ đẹp luôn Đấy, trần của nó đã được bọc ni lông từ mới cho nên cái trần bên trong là cái nỉ mới tinh luôn nha các bác nhá. Đấy. Đây, sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn hết luôn, mặt tắp lô đây. Đấy, các cái phím các cái nút bấm này lên xuống rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy chúng đi ít đi nhiều đây chúng ta nhìn vào cái vô lăng này chúng ta cũng biết luôn đấy cái vành vô lăng này ôi ôi Civic nó hay bị mòn lắm nhưng mà chiếc xe này thì không nha các bác nha ấy vành vô lăng của nó vẫn còn phấn như thế này kìa cái mặt vô lăng phím còi đây này đấy chúng ta thấy chưa kể cả là cái biểu tượng Honda này chưa bị mòn màu chút nào camera giám sát hành trình camera lùi đầy đủ hết nha quý vị nhá trần quá đẹp luôn đó đây cái tắp đi cửa bên phụ đây quý vị kể cả các tay mở cửa đây vẫn là sơn xịn và không bị mòn màu chút nào các phí bấm lên xuống kính đây nhựa của nó đây quý vị sáng trưng luôn quý vị nhá đấy đây. các con ốc chưa một lần mở đâu đây sơn dấu của nhà sản xuất vẫn còn gì nét luôn đây các cái chốt cửa đây quý vị sáng trưng luôn quý vị nhá đấy keo chỉ thì cam kết với quý vị là zin 100% không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị nhá đây con ốc vẫn còn sáng trưng và vẫn còn sơn dấu của nhà sản xuất chưa động chạm cờ lên mà lết đâu quý vị nhá keo chỉ đây kể cả phần phía dưới này đây đó rất là đẹp luôn quý vị nhá đấy đã dán kính 3M xung quanh xe rồi à, chúng ta không phải đầu tư thêm bất đây là hàng ghế thứ hai của nó đây cũng rất là đẹp luôn may rất là cầu kỳ và là da xịn luôn nha quý vị nhá rất đẹp luôn đó cái tắp đi cửa sau bên phụ đây quý vị tất cả mọi thứ cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá keo chỉ của cánh sau đây quý vị đấy con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị keo chỉ của nó đây đấy thì cả phần phía dưới đây, đây <laughs> rất là đẹp luôn quý vị nhá đó Đấy, và bây giờ tôi chuyển máy quay sang phía bên lái nhá Để truyền tải đến cho quý vị những hình ảnh từ phía bên lái Đây, chúng ta thấy nhìn vô lăng quá đẹp chưa Vô lăng phím còi Đây, cái tắp bị cửa lái đây quý vị Keo chỉ của cánh lái đây quý vị Rất là đẹp luôn quý vị nhá Rất là kỹ cho quý khách hàng luôn Đây, các con ốc một chưa một lần mở chứ một lần đầu chạm cơ lên mà lết đâu quý vị đấy đây các chốt cửa này vẫn còn vàng ươm luôn quý vị nhá tem của nhà sản xuất đây đó hàng ghế thứ nhất đây đó. rất là đẹp tắp lô đây tất cả mọi thứ đều còn rất là đều một chủ dựng từ đầu cho nên người ta sử dụng rất là kỹ và rất là giữ xe cho nên nó mới còn được như thế này đó còn tươi mới và đẹp như thế này đây cái tắp bên cửa sau bên lái đây quý vị keo chỉ của cánh sau bên lái đây quý vị đây các con ốc chu lần mở sơn dấu của nhà sản xuất nó còn zin đét luôn quý vị nhá giá quá rẻ luôn đây của lốp vẫn còn zin đét không có bị mọt mục của lốp còn còn cơ mà bây giờ là tôi đến cái cốp sau rất là kỹ cho quý khách hàng luôn từ A đến Z luôn đây cốp sau đây keo chỉ của nó đây ấy các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị nhá keo chỉ đây rất là đẹp luôn đấy keo chỉ của nó đây hai à, bên hông của nó đây đinh tán đây rất đẹp luôn quý vị nhá đây như vậy hai bên hông của nó đây đinh tán đây đấy đấy đây chúng ta nhìn vào cái khoang lốp này chúng ta cũng biết luôn đấy sơn tôn của nó vẫn còn sáng trưng như thế này đấy. Đây, kích này chưa một lần hạ đất luôn đó đây dở được cái gì tôi dở hết bên trong này sáng trưng luôn bên trong này như vậy sáng trưng luôn quý vị cốp cốp của nó này quá đẹp luôn đó và bây giờ xin phép quý vị là tôi đi vào cái phần linh hồn của chiếc xe này đó chính là phần động cơ nhá các bác nhá Đấy, một chiếc xe có thể nói là chúng tôi cam kết là không đâm đụng không ngập nước Đấy, không kinh doanh không chạy dịch vụ quá đẹp luôn đây ta nhìn cái vô lăng một lần nữa chúng ta cũng biết nó chất như thế nào đây mặt phím tòa của nó đây vô lăng này quá đẹp luôn các bạn đấy, đấy. tắp bì tắp lô tắp bì này. nhựa phía dưới đây tất cả hoàn hảo sáng trưng hết thì các bạn nhé đấy còn bây giờ là tôi sẽ nổ máy đấy nổ máy thôi màn hình cam lùi rồi là Google Maps nha các bác nhá à, ừ, rồi là giám sát hành trình giám sát tốc độ nhá đi đến tốc độ khu đông dân cư mà có hạn chế tốc độ là báo hết nha các bác nhá đấy rất là đẹp luôn đây. ổ CD 6 đĩa đồng hồ tua máy chỉ nằm trong khoảng từ 6 cho đến 7 8 9 vàng pháp rất đẹp luôn bây giờ là đến phần máy nha quý vị nhá đây đó Phần máy của chiếc xe này nó mới chất Đây Cabo đây Rất đẹp luôn Các cái lỗ bấm tròn xoe đây các bác Đây Tem của nhà sản xuất đây Các lỗ bấm tròn xoe đây Đinh sán đây Đấy Các lỗ bấm đây Tròn xoe đây Rất đẹp luôn nhá Đó Máy đây Máy đại chất chưa Máy cực kỳ chất Máy êm du nhá tất cả mọi thứ vẫn còn sáng choang nha quý vị nhá đây, đến cái mặt máy này còn chưa thèm ra đâu quý vị nhá đây, keo của keo keo xịn của nó vẫn còn đây này đấy đây ốc chân máy này các bác này đấy vẫn còn sơn dấu nhá chưa một lần động chạm cờ lê bỏ lết đâu các bác nhá máy đại chất cái máy đang nổ nhá quý vị nhá đây này đến cái sơn dấu của nhà sản xuất tất cả mọi thứ đây này vẫn còn zin hết nha các bác nhá đấy đặt điện thoại vào sát máy còn không nghe thấy tiếng máy nổ luôn các bác nhá sơn dấu của nhà sản xuất tất cả mọi thứ còn zin đét đèn đẹp hết luôn nhá các bác nhá điều hòa thì mát lạnh luôn đây đấy này sơn dấu của nhà sản xuất đấy sơn dấu của nhà sản xuất sơn dấu của nhà sản xuất này. À, sơn dấu của nhà sản xuất này. còn hết quý vị nha này các con ốc này chưa một lần mở này một lần động chạm cờ lên vào lết này đấy chúng ta nhìn thấy cái mặt máy này keo của mặt máy này đó máy thì nổ êm du này đấy tất cả mọi thứ còn sáng trưng hết các bác nhá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 à, quý vị hoàn toàn yên tâm bởi những cái cam kết của chúng tôi còn bây giờ là một chút cái nội thất bên trong để chúng tôi xin được kết thúc video giới thiệu xe này đây các bác nhá đây tam lồ tăm bì quá đẹp luôn các bác nhá ghế đây thứ nhất đây đấy hàng ghế thứ hai đây quá đẹp luôn nhá tất cả mọi thứ quá đẹp luôn đó còn bây giờ là chúng tôi xin được kết thúc video giới thiệu xe này ở đây để hẹn gặp lại quý vị ở những video giới thiệu lần sau và quý vị